em hãy miêu tả khu vườn vào buổi sáng đẹp trời. Tài liệu 365 sưu tầm, tổng hợp và chắt lọc những bài văn mẫu hay để các bạn học sinh tham khảo. Bài văn mẫu số 1 miêu tả khu vườn vào buổi sáng đẹp trời. Díu rít đầu đây âm thanh của cô họa mi đang chào ngày mới, tiếng hót du dương trầm bồng khẽ khàng đánh thức cơn mơ màng của cô bé nhỏ bên ô cửa sổ. Em thoáng hé mắt nhìn ra khu vườn trước nhà, lại là một buổi sáng đẹp trời trên mảnh vườn nhỏ trước sân. Bầu trời hôm nay xanh cao và có một vài áng mây hờ hững trôi qua. Ông trời còn vui mình trong những áng mây chưa tỉnh khỏi giấc ngủ, chỉ nhú lên trời xanh một vài ánh nắng vàng ngày mới. Em vươn mình đón nhận chút ấm áp buổi ban mai, dạo bước đôi chân vào khu vườn vốn rất quen thuộc. Đắm mình trong không gian thiên nhiên buổi sớm đem lại cảm giác thật thoải mái và tràn trề sức sống. Những khóm hoa hồng phía sau hàng rào còn lưu luyến những giọt sương đêm, đang ôm ấp những hòn ngọc trong trẻo ấy giữa những cánh hoa đỏ thắm mềm mại. Bên cạnh khóm hoa hồng là những cánh hoa đồng tiền màu đỏ tươi đang rung rinh trong cơn gió nhẹ đầu ngày, những giọt sương theo sự xôn xao ấy mà nhỏ xuống những chiếc lá vải hạt pha lê nước trong veo. Khóm hoa sen cạn nơi ven tường cũng bung nở những đôi cánh hoa mềm mại mịn màng màu hồng đỏ, thân cây thấp, nhỏ, nhưng vẫn thật nổi bật nơi vườn cây. Những cây hoa ngũ sắc trồng ở đầu lối vào đã cao bằng nửa thân em, lá xanh và nhỏ nhưng những bông hoa tí hon lại rực rỡ và tươi tắn đến lạ. Hương thơm dịu nhẹ mong manh của những bông hoa đem lại một khoái cảm mơ hồ nhưng vô cùng dễ chịu, em như đắm chìm vào bầu không khí trong lành nhất, tuyệt vời nhất. Phía sau những khóm hoa hồng và hoa đồng tiền là những cây ăn quả được chính tay ông nội trồng từ những ngày ông còn bé. Cây ổi đã nảy ra những bông hoa li ti nhỏ xíu, hương hoa ổi thoang thoảng quyện vào làn sương buổi sớm theo gió tỏa khắp khu vườn. Cây nhãn to cao lực lưỡng như bác bảo vệ của khu vườn, xòe tán lá rộng bao trùm xuống một mảnh đất lớn, trên cành đã treo lơ lửng những chùm quả nhỏ xinh đang chờ đến ngày chín quả. Cây mít ngày nào giờ đã cao lớn, vững vàng, đùng đỉnh những quả to quả bé từ thân cây tới những cành lân cận hè về mang theo hương thơm mít chín lan tỏa khắp cả khu vườn, gợi lên một thứ hương vị khó cưỡng. Ánh nắng cứ nhảy nhót trên những tàn lá xanh, dần xua đi sương đêm xe lạnh, thay vào chút ấm áp ngày hè. Bên cạnh cây mít của ông nội là những luống rau của mẹ. Mẹ trồng nhiều loại rau, nào rau diếp, rau đay, rau mùng tơi, rau muống, rau ngót. Chỉ vài khóm rau nhỏ thôi nhưng lại rất được nhà em ưa chuộng. Những cây rau nhà trồng tạo cảm giác sạch sẽ và an tâm hơn rất nhiều. Những màu xanh non mềm mại ấy từ những khóm rau của mẹ dưới cái sáng vàng của đất trời như thêm sức sống, càng thêm mơn mởn sức xanh. Cây ăn quả cùng những luống rau xanh như tổ điểm thêm hương vị thanh khiết cho khu vườn, đặc biệt dưới buổi ban mai càng thêm đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ. Ở góc vườn là cây hoa bằng lăng đã có từ rất lâu, thần to tán rộng bao trùm gần hết khu vườn. Những bông hoa tím tím nở rộ như những nền cảnh tuyệt đẹp cho các cô cậu sơn ca đệm lên bàn đàn du dương của ngày mới. Tán cây khẽ động đậy trong cơn gió, đưa những giọt sương đầu cành ngọn lá trở về với đất mẹ, những chú chim rừng như càng hăng hái hơn sau những thoáng gợn mơ hồ của cơn gió buổi sớm. Cây bằng lăng sớm đã là nhà cho những gia đình chim sinh sống và mỗi buổi sáng đẹp trời như thế này là những âm thanh rộn ràng lại vang lên mừng ngày mới, dạo rực và vui tươi vô cùng. Khu vườn nhà em vào mỗi buổi sáng đẹp trời dường như càng trở nên đẹp hơn, xanh hơn, ngào ngạt hương sắc hơn. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của cái đẹp, một bầu trời đẹp, một không gian đẹp và hai điều ấy đã càng tôn thêm vẻ đẹp cho khu vườn, khu vườn vào em. buổi sáng đẹp trời. Ai đó đã từng nói rằng cuộc sống giống như một bài khiêu vũ mà ở đó mỗi khoảnh khắc đều đẹp đẽ và đáng trân trọng. Với tôi, những phút giây được nâng niu nhất chính là lúc được gắn bó với những gì thân thuộc nhất, được hòa mình vào thiên nhiên. Vì thế nên hình ảnh khu vườn vào buổi sáng đẹp trời luôn để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó phai mờ. Khu vườn này do ông nội tôi vun trồng từ rất lâu. Đó là một khoảng đất rộng khoảng 3 xào, nằm gần cánh đồng xanh mát. Bao quanh khu vườn là những lũy tre đan cài vào nhau, vững chắc như một bức tường thành, Sáng sớm mùa hè, em dậy sớm cùng ông ra vườn trăm cây. Một không gian thật thoáng đãng và trong lành, đem lại cho con người một cảm giác thanh bình, sảng khoái đến lạ thường. Bước vào vườn, một bản hòa ca tuyệt mỹ đang được cất lên. Dưới ánh nắng ban mai, tất cả mọi loài chim đang cất cao giọng hát của mình đầy say sưa, tiếng chào mào, sáo sậu, họa mi, Tiếng gió lao sao từ cánh đồng bát ngát thổi về, đùa giỡn trong từng bụi cây. Bên góc phải vườn là nơi ông em trồng khá nhiều loại cây ăn quả. Đầu hè, họ hàng nhà nhãn rủ nhau đơm hoa để kết trái ngọt. Từng chùm hoa nhỏ li ti, màu vàng nhạt lấp ló sau lá cây xanh thẫm. Cây khá to, thân khoác lên mình bộ áo xù xì, Em nghe ông kể lại rằng đây là giống nhãn lồng đặc sản Hưng Yên nên ăn rất ngon, cùi dày và chắc, lại có vị ngọt thanh. Mùa hoa năm nay, hoa sai chĩu đã báo trước về những chùm quả chĩu nặng, thơm ngon. Ông em là người có thú chơi hoa, ham mê vẻ đẹp thanh tao. Bởi vậy mà ông dành riêng một góc vườn để trồng hoa. Muôn loài hoa đang thi nhau khoe tài khoe sắc. Sáng sớm, trên mỗi cánh hoa còn đọng lại những giọt sương li ti, được nắng chiếu vẩy nên trông xa như những hạt pha lê quý giá. Trên tấm thảm xanh mướt, nổi bật nhất là những chị hồng nhung đầy kiêu sa. Hoa mới chỉ nở một vài cánh, chạm khẽ tay vào thì có cảm giác rất mềm mại. Không kém phần tươi đẹp là khóm hoa thực dược bên cạnh với màu lá xanh biếc non không thể lẫn vào đâu được. Thực dược không quá phô trương, khoai nở hàng ngàn những cánh hoa nhỏ xinh sặc sỡ màu sắc. Hương thơm tỏa ra, hòa quyện vào nhau đã tạo ra sự hấp dẫn với các loại côn trùng. Từng loại ong bướm diện những bộ xiêm y sặc sỡ bay đến, cùng hút mật và làm vui cho đời. Vốn là một người quan tâm đến gia đình nên ông còn trồng nhiều loại cây có tác dụng chữa bệnh, bổ dưỡng cho sức khỏe trong vườn như cây hòe chữa chứng huyết áp, mát cho gan, cây bạc hà giúp chữa ho, cây lá bỏng. Đi hết một vòng khu vườn, hít thở hương thơm và không khí, em lại thầm biết ơn công lao chăm sóc của ông. Có ai đó nói rằng một khu vườn chính là cả tâm hồn, phẩm chất và cuộc đời của một ai đó. tả Thật khu vườn sai. vào buổi sáng đẹp trời. Nhân dịp về thăm quê, em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quen thuộc như cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, cây đa đầu làng xum xuê cổ kính, nhưng ấn tượng với em hơn cả là được ngắm nhìn mảnh vườn của ông bà trong một buổi sáng đẹp trời. Từ trên cao nhìn xuống, mảnh vườn nhỏ trông như tấm thảm xanh có điểm sắc hồng của hoa. Sớm, chú gà trống đã cất tiếng gọi thân thuộc đánh thức mọi người. Khí trời còn xe lạnh, trong lành. Làn gió thoảng bay làm lay động cành lá rung rinh và đưa hương thơm dịu dịu tỏa khắp không gian, Em bước ra sân, đón nhận những tia nắng đầu tiên non tơ trong ngày và hơn hết là em được chứng kiến vẻ đẹp thanh tân của khu vườn. Ở góc vườn, bác mít xòe những tán lá rộng đón lấy sức sống, từng chiếc lá bầu bầu, bóng bẩy khẽ đung đưa. Ông em quý cây mít ấy vì mùi nó dày, ăn ngọt lịm. Quả mít non chen nhau mọc tua tủa từ thân cây tới tận gốc, trông thật thích mắt. Bên cạnh bác mít là anh cam nhỏ nhắn, cũng muốn phô ra sức khỏe căng tràn của mình với những chùm quả say chiếu chịt như hàng ngàn ông mặt trời tí hon. Phía góc vườn bên này, ông em chồng chị Na. Vài trái na nhỏ, xanh nhạt dương cặp mắt ngây thơ ngắm nhìn quang cảnh và rụt rè nấp sau tán lá. Trước chị Na, bà em dành một khoảng đất cho một lúng rau. Nào là rau ngót, rau muống, nào là rau rền. Những cây rau vui vẻ nô đùa cùng làn gió nhẹ, rung rung đôi bàn tay bé nhỏ. Trên hàng rào ong bướm đã nhộn nhịp cả lên bên giàn hoa thiên lý. Từng chùm hoa nhỏ bé len lỏi qua những kẽ lá như những quả chuông tỏa ra hương thơm man mác, dịu ngọt làm mê đắm những chú ong, suốt ngày bay dập dờn chờ cơ hội lấy mật. Phóng tầm nhìn sang phía bên kia, em thấy như lạc vào rừng hoa rực rỡ sắc màu. Bé hồng nhung kiểu diễm với lớp cánh mịn màng như nhung, đỏ thắm, vương trên cánh hoa, vài giọt sương long lanh dưới ánh mặt trời, trong suốt như viên pha lê, tôn thêm vẻ đẹp quý phái của đóa hoa. Bên này, hàng hoa tóc tiên cong cong, dịu dàng như mái tóc của người thiếu nữ. Bên trên, ông em khéo léo treo mấy giò hoa phong lan, cành hoa mảnh rễ uốn quanh giò, trông thật tinh tế nhờ bàn tay nghệ thuật của ông em. Em ngây ngất trước cánh hoa nhài trắng muốt, mang mùi hương quyến rũ. Những nụ hoa nhỏ nhắn điểm xuyết giữa màu xanh tươi tốt của lá, Ông em từng bảo đất lành chim đậu, thật vậy, mảnh vườn của ông bà lúc nào cũng rộn ràng tiếng hót trong trèo của bao loài chim. Cứ mỗi sớm, khu vườn lại vang lên khúc ca chào ngày mới tươi vui của mấy cậu chim sẻ. Chúng truyền canh, trò chuyện tiêu tít làm mảnh vườn càng bừng lên sức sống. Em giang rộng cánh tay để đón nhận sự sống đẹp tươi ấy. Kỳ nghỉ hè đã hết, khi trở về nhà, lòng em còn vấn vương mãi hình ảnh khu vườn nhà ông bà vào buổi sáng. Em sẽ học tập ông bà để mảnh vườn nhà em cũng thơ mộng như thế. Tả khu vườn vào buổi sáng đẹp trời mẫu bốn. Phía sau nhà em là một khu vườn nhỏ xinh. Mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy, em đều ra thăm vườn và tưới nước cho cây. Đó là thói quen của em suốt gần một tháng nay rồi. Vào buổi sáng mùa hè, mới năm rưỡi sáng nhưng trời đã sáng rõ. Cảnh vật hiện lên tươi mới sau giấc ngủ dài trong đêm, Tuy nhiên, do trời chưa có nắng, nên vẫn còn một màn sương mỏng vắt ngang trên các lùm cây. Những chiếc lá, vạt cỏ đều ướt đẫm, lòng lành những giọt sương đẹp như viên pha lê. Lớp nền đất của vườn cũng ướt ướt, dẫm lên nghe lạo xạo. Những cơn gió lúc này thật nhẹ nhàng và mát mẻ. Thậm chí còn cảm thấy hơi xe lạnh nữa cơ. Theo hương gió, em ngửi được mùi thơm trong lành tinh khiết của những giọt sương, mùi hương ngày ngày của bùn đất, mùi hương chen chát của cỏ cây, mùi hương ngọt ngào của quả chín. Tất cả khiến em cảm thấy được thư giãn hơn bao giờ hết. Thoáng chốc, các tia nắng dần dần xuất hiện, đánh thức cả khu vườn dậy. Đầu tiên là các chú chim nhỏ trong vườn cây. Chúng chui ra từ những hốc cây và các chiếc tổ nhỏ trên tán lá, bay lượn và hót véo von. Rồi đến những bông hoa nhỏ e ấp nở từng chút từng chút một, và cả những chiếc lá xanh tỉnh lại, vươn rộng ra hứng lấy ánh sáng mặt trời ấm áp. Tiếng chim hót, tiếng dây kêu, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, khiến cả khu vườn trở nên rộn ràng và sôi động. Sau khi thư giãn xong, em liền mở vòi nước để tưới nước cho cây. Em tưới chậm rãi và cẩn thận, để cây nào cũng được no nước. Ở những vạt rau, lúng hoa thì tưới ít nước với lực nhẹ, còn những cây ổi, cây mít thì có thể tưới mạnh hơn. Dưới dòng nước mát, cành lá trong vườn rùng rình như đang gieo hò, vui sướng. Ánh nắng nghịch ngợm nhảy vào dòng nước phun ra từ vòi, ánh lên những vầng sáng nhỏ nhiều màu, như là phiên bản cầu vồng tí hon. Thật là thích thú. Lấp ló trong góc vườn, từng chú bướm nhỏ không biết từ đâu bay tới, đang chậm rãi lượn quanh các bông hoa mới nở, như để nói lời chào buổi sáng. Tưới nước xong, em ngắm nhìn khu vườn lần cuối rồi quay vào nhà, chuẩn bị đến trường. Được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của khu vườn vào buổi sáng đã tiếp thêm cho em một nguồn năng lượng để học tập và rèn luyện sáng đẹp trời mỗi năm. Thứ bảy tuần trước, tôi cùng bố mẹ về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức vì đã hơn một năm rồi tôi chưa về thăm ông bà. Tôi nhớ ông bà, nhớ căn nhà nhỏ và cả khu vườn thân yêu. Sáng chủ nhật, tôi chạy ra vườn chơi. Quả là một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, mặt trời uy nghi ngự chỉ trên cung điện lộng lẫy những tia nắng ngắm nhìn vạn vật. Bây giờ tôi mới cảm thấy khu vườn này quả là đẹp và có lẽ đẹp nhất vào những buổi ban mai như thế này. Anh trống cổ đã cất tiếng gáy, sân nhà rộn rã nhưng trong vườn còn náo nhiệt hơn. Chị mái mơ dẫn đàn con đi kiếm mồi, Đàn gà con chạy líu díu quanh chân mẹ, đôi chân phải bước giày ra trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Mẹ con chị cặm cụi tìm mối quanh những đám cỏ còn đẫm xương. Đàn vịt lạch bạch chạy ra ao rìa lông, rìa cánh. Tôi ngồi chiếm trệ trên đống rơm, ngắm nhìn khu vườn kỳ diệu. Cây cối lóng lánh sương đêm nên đang rạng rỡ tắm ánh nắng thu chan hòa. Tôi phải công nhận vườn ông bà tôi nhiều cây thật đấy. Tôi thích nhất là cây ổi, thân cây khẳng khiu, nứt nẻ. Tuy hình dáng vậy thôi nhưng đến mùa ổi cây lại cho những trái chín vàng ươm, trái ươm phơn phớt xanh dờn và ngọt lịm nữa. Dường như trông thấy tôi, nó xòa cành lá như muốn chào mừng. Cuối vườn, các luống hoa trao đổi hương thơm và khoe sắc. Giàn thiên lý trổ hoa vàng lúm đốm đang nằm dưới nắng trên chiếc giàn xinh xắn mà ông tôi làm. Hoa lan nở từng chùm trắng xóa, chùm hoa còn động lại những giọt sương long lanh như được một bàn tay khéo léo nào đó chạm trên cánh hoa những hạt châu ngọc. Những ngọn lửa cháy lên hợp hùng trong tán lá xanh của hàng dâm bụt. Hoa hồng kiêu sa, hoa cẩm chứa mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đóa cúc giản dị làm cho nó sáng rực lên như những viên kim cương. Quanh các lúng hoa, bướm bay chập chờn. Ong mật, ong vò vẽ đánh lộn nhau để kiếm mật, rồi chích chóc bắt đầu huyên náo, vang vang khắp khu vườn là tiếng hót du dương của một cô họa mi. Chích, chích, chích, chim chích bông chăm chỉ bắt sâu trên từng chiếc lá. Trên tán lá, những chú gõ kiến leo dọc thân cây bửa mò lách cách trên vỏ. Chà! Bây giờ tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của khu vườn này. Một cảnh vắng mà dung hòa nghìn thứ âm nhạc, tiếng gió thổi vi vu, chim khe gù dưới lá, lá di rào Một tuần trôi qua thật là nhanh. Nhưng trong suốt thời gian này tôi đã hiểu biết thêm về thiên nhiên và nhất là tôi lại thêm hiểu đẹp trời mẫu sáu. Sáng sớm luôn là khoảng thời gian khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu nhất. Vào mỗi buổi sáng, tôi lại thường ra ngoài khu vườn nhà tôi để tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cây cối xanh mát đang bừng lên sức sống mơn mờn Khu vườn nhà tôi không hẳn là rộng lắm, nằm ở sau nhà, mảnh vườn ấy từ khi tôi sinh ra đã có. Nơi đây là nơi mà mẹ trồng biết bao cây rau xanh, cây ăn quả. Sáng sớm, cây cối trong vườn như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, bao phủ bởi lớp sương mai trong suốt, từng giọt sương động trên lá, long lanh như những viên pha lê lấp lánh. Nơi góc vườn, dàn mướp hương xanh mát đang trổ hoa vàng tươi, tỏa hương thơm dịu dàng trong gió. Ngay cạnh đó là cây nhãn đã gần chục năm tuổi, Thân cây to, sần sùi, tán cây xòe rộng, những chùm nhãn vừa kết trái nhỏ lúc liều trên cành. Mẹ tôi dành ra hẳn một ô đất để trồng rau, những khóm rau muống, rau mồng tơi đều tăm tắp, tươi tốt ướt đẫm sương sớm, mẹ bảo rằng rau tự trồng là an toàn nhất, không lo mất vệ sinh. Hàng bưởi giữa vườn như những nàng thiếu nữ đang khoe mình dưới ánh sáng ban mai ấm áp, cô nào cô nấy mang trên mình những trái bưởi vàng ươm, nặng chiếu cành, vỏ bưởi sần sùi, trái to những quả bóng trên sân. Tôi thích nhất là khóm hoa cúc khóc vườn. Vì đang là mùa hoa nở nên sắc hoa vàng rực rỡ đã tỏa hương thơm ngào ngạt ngay từ sáng sớm. Bông nào bông nấy nở rộ, thu hút những chàng ong, chị bướm chăm chỉ đi hút mật từ sớm. Nơi bờ tường, cam non lặng lẽ tắm mình trong ban mai, cứ đến mùa cam, cành cây lại say chịu quả, những muối cam ngọt thanh là thứ quả tuyệt vời nhất vào những ngày hè oi ả. À. Ông mặt trời đã dần lên cao, ban phát muôn và những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp xuống mặt đất. Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót líu lo trên những nhành cây như hát vang bài ca chào buổi sớm. Đã đến giờ của những cô gà mái mơ đi kiếm ăn trong vườn, chúng bơi đất để kiếm những con sâu cho bữa sáng, tiếng gà kêu cục tác, văng vẳng trong không gian. Mỗi buổi sáng, tôi đều cùng bố mẹ ra vườn tập thể dục để tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Được thả hồn mình vào không gian của cây cối, nó khiến tôi cảm thấy yên bình và ấm áp vô cùng. Khu vườn luôn là một người bạn gắn bó với gia đình tôi từ rất lâu, đặc biệt là vào mỗi buổi sớm mai, khu vườn ấy lại mang một vẻ đẹp dịu dàng mà đặc biệt vô cùng. Dù đi đâu xa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được khu vườn đã gắn bó với tuổi thơ tôi từ bao giờ.